Ngày 24 tháng 8, trong khuôn khổ Army Games 2021 ở môn cúp biển, đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam đã thi đấu xuất sắc ở nội dung bắn pháo đối hải AK-176, bắn trúng mục tiêu, về đích sớm, đạt mục tiêu đặt ra. Kết quả chính thức của phần thi sẽ được công bố trong ngày 25 tháng 8 sau khi tổ trọng tài họp thống nhất. Bắn pháo đối hải AK-176 là một phần thi khó. Mục tiêu là bia thả trôi, cách tàu khoảng từ 8 đến 10 km xoay liên tục, có thời điểm hướng bia vuông góc với tàu nên tiết diện ngang khi bắn bị hạn chế. Pháo AK-176 bắn ở chế độ cơ bản và đồng bộ tốt với radar, nhưng trong điều kiện sương mù có thời điểm không quan sát được mục tiêu bằng các phương tiện quang học. Sóng cấp 5, cấp 6, vận tốc gió 15 m trên giây, ảnh hưởng đến vận tốc của tàu và sự ổn định của đường đạn. Từ buồng hành trình, Thượng tá Hoàng Anh, thuyền trưởng tàu 016 Quang Trung, chỉ huy bắn liên tục mệnh lệnh cho các vị trí tăng cường quan sát phát hiện mục tiêu, sử dụng mọi phương tiện quan sát trên tàu, từ hệ thống quang điện tử trên buồng hành trình, hệ thống quang điện tử của hệ thống Panma và tại vị trí radar. Sau một khoảng thời gian, mục tiêu mới lờ mờ hiện ra, nhưng bia xoay dọc vuông góc thân tàu. Loạt hai viên đạn pháo đầu tiên vang lên. Vài giây sau, qua màn hình, thấy đạn bắn trụng mục tiêu, chùm lửa tóe lên cho thấy khả năng bắn trúng bia giúp kíp bắn tự tin hiệu chỉnh đường đạn để bắn trúng, bắn trụm liên tiếp mục tiêu ở các loạt bắn sau. Về cái kết quả bắn ngày hôm nay thì ờ, kíp bắn đã thực hiện tương đối tốt và đã phát huy được những lần bắn tại ờ, trong nước và đến thời điểm hiện tại thì ờ, mọi nỗ lực cố gắng của toàn thể các đồng chí trong kíp đã được ờ, đền đáp xứng đáng bằng ờ, kết quả bắn ngày hôm nay. Trong quá trình thực hiện bài bắn, thuyền trưởng phải duy trì tốc độ tàu cơ động ở vận tốc từ 5 đến 12 hải lý một giờ, giữ khoảng cách quy định đến bia. Trên tàu, một thành viên tổ trọng tài luôn túc trực trên buồng hành trình để bấm giờ và giám sát quá trình thực hiện bài bắn. Bên cạnh việc bắn trúng bia thì thời gian vận động trên tuyến bắn cũng là chỉ số quan trọng. Đội nào bắn trúng và về đích nhanh nhất sẽ giành giải nhất. Nhận định sơ bộ, đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam đã đạt mục tiêu đề ra. Hai ngày thi đầu tiên thì chúng ta có kết quả bắn là rất tốt, đặc biệt là nội dung bắn pháo AK-176. Đây là một nội dung khó và thời tiết hôm nay không được tốt, nhưng mà các ờ, xạ thủ, ờ, các kíp đã hiệp đồng với nhau đã thực hiện tốt cái nhiệm vụ ờ, được giao và kết quả như các đồng chí đã biết. Đây cũng là tiền đề để cho chúng ta tiếp tục thi đấu ba môn còn lại là môn kỹ năng hàng hải, môn ờ, đấu tranh bảo vệ chúng tàu và môn cứu hộ cứu nạn. Chúng ta sẽ quyết tâm để giành thành tích cao trong cái đợt thi lần này. Trước đó, ở nội dung bắn market mìn trôi bằng súng 14 ly 5, kiếp thi đấu gồm đại úy Phạm Ngọc Đạt, chỉ huy hỏa lực và trung úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Dũng, xạ thủ đã thi đấu tốt, đứng thứ hai, xếp sau đội chủ nhà Nga và xếp trên đội tuyển Trung Quốc. Trong khuôn khổ môn thi Cúp Biển tại Army Games 2021, đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ còn tham gia tranh tài ở 3 nội dung, kỹ năng hàng hải, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu và cứu hộ cứu nạn.